và khi mà có gió thổi ngang qua khi mà có gió thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội cái này đi thì cái nhiệt độ chúng ta chỉ có thể dao động ở mức từ 200 cho đến 250 thôi thì bếp nó sẽ không thể nào mà khóa ra được còn đối với dòng bếp nhật này á, khi mà các bạn sử dụng á, thì nó sẽ hao pin hơn là bếp Việt Nam lý do là vì khi mà các bạn sử dụng một bếp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 nhưng mà những loại pin này á khi mà các bạn sử dụng cái bếp bao nhật nó sẽ rất là kém nên là các bạn cũng ờ, không nên sử dụng đây bếp đã đạt cái nhiệt độ cao đây nên là nó đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại giữ bên trái của tôi đây là 301 đây của bên phải của tôi là 320 thì nó có tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến đó nó tiếp xúc với cái nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn quý vào hàng chúng tôi á thì các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm ở đây là một pin sạc như thế này đi kèm với nó là bộ cắm sạc đây với cái đoạn dây dài 3 mét và một cái lò xo như thế này đây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 thì lúc đó các bạn á, nên ờ, rút sạc ra còn để có thể nhận biết khi nào pin yếu á thì các bạn có thể quan sát đèn thì thị trên bếp đây khi đèn thì thị chết ánh sáng đỏ ở đây thì có nghĩa là pin đã yếu rồi thì khi đó các bạn cũng nên ờ, cắm sạc vào đây chúng ta trái ra khóa ra sau tính năng yếu ngồi đây, bên phải cũng đã khóa ra sau tính năng nước cạn thôi đây cả hai bếp đều nó khóa ra thì ở bên này á nó sẽ có hai cực đó là cực âm và cực dương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 bạn lưu ý á, khi mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này thì chúng ta phải để hộp pin này trống đây các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này á mà các bạn vẫn lấy pin bên trong hộp pin đây thì khi mà hết thời gian cho nó cấm á bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường thì nó vẫn còn cái nguồn điện tiếp vào bếp nên là các bạn lưu ý cái này khi mà các bạn sử dụng ờ, ổ cắm hẹn giờ